cái ờ, cầu này thì có chiều rộng là khoảng 95cm ờ, thì các bạn lắp bánh ờ, đường kính 10 và bản rộng 18 này lên thì nó sẽ ra khoảng một mét mốt Đấy. về về về chiều rộng là như vậy ra khoảng một mét mốt tốc độ của cái cây cầu này thì tí nữa mình sẽ thử cho các bạn à, với điện áp 48 và 60 ở đây thì chỉ sử dụng cầu phanh cơ thôi vì à, cái bánh này sử dụng phanh đĩa thì không nắp vừa chỉ nắp vừa phanh cơ thôi đây thì mình sẽ sử dụng à, cái đồng hồ đo tốc độ này cái à, đồng hồ đo vòng tua để mình sẽ test tốc độ cho các bạn coi xem là tốc độ của nó là bao nhiêu cái này thì à, muốn đo tốc độ của cái cầu này thì mình chỉ giữ lại một bên mình giữ lại một bên trục này và mình đo trục này sau đó là mình à, chia đôi cái phần tốc độ đấy ra thì à, nó sẽ ra cái à, nó sẽ ra cái tốc độ à, một lửa của nó đấy đây là mình đang à, sử dụng cái điện áp là 60V đấy bây giờ là mình sẽ khóa cái bên kia lại này mình ga bên này lên nhé, rồi đó bấm à, đồng rồi đấy của nó là 1.200 vòng trên phút rồi 1200 vòng trên phút thì khi các bạn là chia đôi cái tốc độ ra thì còn lại là 600 vòng trên phút là đối với lại 60V còn đối với 48V thì nó khoảng 500 vòng trên phút thì à, các bạn sẽ quy được cái tốc độ của nó đây cái này à, khi lắp lên thì à, có tổng chiều rộng là một mét mốt này đấy đấy 1 mét mốt đây à, đường kính bánh xe thì 47 à, cm đấy cái này thì nó là cầu phanh cơ thôi đấy. kích thước là đo lòng trong này là 40 à, kích thước à, phía bên trong bánh là bảy mươi tám cm bảy bảy cm cái này thì có thể làm những cái xe khoảng 1 m 1 1 m 15 cho đến à, chiều dài là khoảng 2 m 2 2 m 4 được cái vành trắng sứ này thì cũng rất là đẹp cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em à, các bạn xem video nhớ à, ấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được à, những cái thông báo khi có video mới đăng video của em đến đây là kết thúc